Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé Thì như Tiếng đã nói sau thời gian cũng uh, hơn một tuần rồi Đó cái kênh của Tiếng cũng đã bảo dưỡng, cũng đã nâng cấp để cho anh em uh, có thể những cái trải nghiệm mình nó tốt hơn về cái kênh Youtube khi mà xem video tại cái kênh uh, Tiếng Số Kèo của Tiếng ấy Đấy cho nên từ ngày hôm nay Tiếng sẽ hoạt động trở lại hai cái kênh uh, Tiếng Số Kèo cùng với kênh uh, Tiếng Bóng Đá bình thường nhé anh em thì quay trở lại với cái video đầu tiên trong tại cái kênh này Tiến cũng đã lên cho anh em đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng Atalanta với Aroma à, trận này được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai nhé anh em thì tiếp theo đây Tiến sẽ lên thêm cho anh em các trận đấu vào à, khuya ngày mai cũng như là rạng sáng ngày mốt đó Tiến sẽ lên sớm cho anh em để lấy ra được cái đề xuất từ cái YouTube ấy để cho anh em có thể tìm kiếm được những cái video từ cái kênh của Tiến để cho anh em có thể những cái trải nghiệm mà mà nó à, sắc nét và nó nghe rõ hơn ở trong những cái video mà Tiến nhận định phân tích cho anh em thì ok à, quay trở lại với cái ờ, video này Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em uh, các trận đấu muộn được diễn ra vào lúc uh, ờ, 1 giờ 30 khuya ngày mai cũng như rạng sáng ngày mốt này đó cùng với đó là có 1 giờ 45 với 2 giờ rạng sáng này thì đầu tiên trong cái video này Tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng World World với uh, Chiton Ballet nha anh em đây thì trước khi mà nói về cái trận đấu này anh em hãy cùng Tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nhé đây thì hiện tại à, nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo trận đấu này, đó chính là đội chủ nhà Wolver chấp đội khách uh, ờ, Crystal chấp là 0.25 cả trận. Đó và ở ngay trong hiệp 1 thì cả hai đội cùng có với nhau là mã kèo đồng nhé anh em. À, ờ, cùng về mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã tài xỉu cả trận và 0.75 cho mã tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 à, ờ, và hiện tại trận đấu này cũng đã có mã kèo phạt góc cũng như là kèo thẻ nha anh em thì ờ, với tư cách là đội chủ nhà Wolver cũng sẽ chấp đội khách với mức phạt gốc là 0.75 cho mã cả chặn này đó và cũng sẽ chấp gốc cái thằng ờ, chiếc thông với mức chấp là 0.25 ở ngay trong hiệp 1 còn về cái mã kèo tài xỉu gốc của cái trận đấu này đó chính là 9.5 cho mã cả chặn và 4.5 cho cái mã kèo mà ngay trong hiệp 1 về cái mã phạt gốc nha anh em À, về mã kèo thẻ thì chiếc Chithon sẽ chấp ngược lại đội chủ nhà Wolverhampton với mức chấp là 0.25 cho mã kèo thẻ cả chặn cùng với đó là mã tài xỉu thẻ trận đấu này đó chính là 4.5 thì hiện tại như tiếng đã nói những cái mã kèo mà tiếng đưa lên đây là những cái mã kèo mà tiếng đã sàng lọc ra rất là chuẩn cũng như là những cái mã kèo mà mà mà nhà cái nó đưa ra cho anh em uh, không phải riêng một mã kèo này đâu anh em mà rất là nhiều mã kèo như là mã kèo có mã one world chấp nửa trái này hay là chấp 0.75 rồi có mã kèo đồng cả chặn nữa nói chung là rất là nhiều mã nhưng mà tiến chỉ sàng lọc ra những cái kèo mà nó chuẩn nhất dễ chơi nhất để cho anh em có thể tham khảo về các mã kèo này để cho anh em có dễ đầu tư khi mà anh em chơi bên ngoài ấy đó còn ờ, hiện tại trên trang thì nó có rất nhiều mã kèo mã kèo chấp mã kèo tài xỉu mã kèo phạt gốc thẻ phạt gì có hàng chục hàng trăm mã kèo khác nhau nữa đó à, tiến cũng chia sẻ thêm hiện tại tiến không có tiện để đưa những cái trang những cái kèo trên trang lên đây đó vì cái youtube nó đánh chính sách rất là nặng anh em nó sẽ khóa luôn cái video của tiến anh em không thể tìm để tham khảo ấy cho nên à, những anh em nào mà thật sự muốn chơi trên trang ấy đó thì cứ liên hệ cho Tiến đi nó chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng ví Momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện thôi cứ liên hệ Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái tài khoản trên trang để chơi đó cũng như uh, ờ, Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em là cách uh, ờ, vào kèo đặt kèo cách mua bán kèo này nọ trên trang để cho anh em có những cái trải nghiệm trên trang nó ok hơn đó không bị mất like mất phí gì hết thí dụ như tiếng nói thẳng ra là cái kèo quanh World này nó chấp 0.25 cả chặn trước chiếc thon ballet này đó nhưng khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đi nó vẫn đưa cho anh em mã kèo chấp như thế này nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức lặn ăn 7 ăn 8 thôi trong khi trên trang lặn đủ đó anh em thấy không nó ăn like rất là nặng luôn anh em thua thì anh em bị uh, uh, mất vốn mất lãi mất mất cái số tiền của anh em đó tụi nó lại được hoa hồng từ cái số thua của anh em còn nếu mà anh em thắng á anh em thắng thì sao anh em thắng thì bị tụi nó cắn like cắn lãi chơi như vậy để chơi làm gì chơi như vậy chơi ngu nói thẳng là như thế đúng không nếu như mà tiến có nói gì mà mà đụng chạm anh em thì tiến xin lỗi nhé nhưng mà tiến chỉ muốn chia sẻ thật lòng những gì mà tiến muốn nói để cho anh em hiểu thêm về cái việc mà chơi trên trang nó có lợi nó có ít hơn uh, so với cái việc mà chơi bên ngoài qua thầu qua cò như thế nào thôi đó thì tiến cũng nhấn mạnh thêm một điều nữa những anh em mà đang thua tha sao bờ ấy đó muốn gỡ gạt tin tưởng tiến đặc biệt là những anh em thua tha ở một world cup elgo vừa rồi nè đó đặc biệt là trong hiện tại là cái giai đoạn mùa bóng tại à, bóng đá châu Âu nó diễn ra có rất là nhiều anh em đó về ngoại hạng hay là Liga Serie A rồi về cúp C1 nữa đang diễn ra vào cái giai đoạn mà cuối mùa giải rồi đó các giải đấu cúp cũng ở lượt chặn là bán kết chung kết rồi rất là dễ để anh em chúng ta có thể kiếm lãi từ những trận đấu này cho nên tiến nhấn mạnh một điều nữa nếu nếu như mà thật sự anh em muốn vào nhóm của tiến để đồng hành với tiến đó để gỡ gạt để cùng kiếm cơm gạo cũng như anh em nào mà có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi ấy đó muốn cùng tiến chơi trên trang à, cũng như muốn cùng đồng hành vào cái nhóm của tiến thì anh em cứ uh, có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online hoặc là có sử dụng ví momo thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến có ghim ở phía dưới màn hình trong cái uh, video này đó ở phía dưới góc màn hình này hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác nữa đó chính là uh, zalo fanpage uh, telegram cùng với tiktok uh, à, thì những cái đường link đó đó tiến có để ở phía dưới của cái phần mô tả trong video ấy đây chỉ cần anh em bấm vào cái phần mô tả ở dưới phần video thôi anh em sẽ thấy được những cái đường link mà tiến để lên này facebook cá nhân telegram fanpage tiktok này đó thì hiện tại tiến cũng đang bị giả mạo tại cái telegram khá là nhiều anh em đừng có lên telegram mà tìm kiếm cái tên kèo bóng cao tiến nhá có rất là nhiều cái giả mạo nó lợi dụng cái cái cái cái uh, uh, cái tên tuổi của tiến để nó lừa đảo nó lừa tiền anh em ấy đó nói chung là vậy nói, anh em muốn liên hệ trực tiếp với Tiến đó muốn chính chủ thì cứ liên hệ trực tiếp qua những cái đường link phía dưới phần mô tả trong mỗi video mà Tiến đăng lên còn tốt nhất thì cứ liên hệ trực tiếp với cái số Zalo để anh em 0963 731 346 à, thì anh em thật sự cần thì hãy liên hệ nhé còn nếu như mà sợ bị lừa này nọ mà nhắn tin tiếng hỏi lỡ những trang này nó nạp được rồi rút không được rồi sao anh cái kiểu ấy thì tốt nhất đừng có liên hệ đừng có nhắn tin cho tiếng nha tiếng không có thời gian mà để giải thích cho anh em đâu đấy nói chung anh em cần thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ anh em hướng dẫn cho anh em cách tạo trang cách đặt kèo cách chơi đó đưa anh em vào nhóm lấy những cái mã kèo chuẩn trước giờ bóng lăn luôn ok thì quay trở lại với cái video lần này đó quay trở lại trận đấu giữa Win World với uh, ờ, Chiton Ballet thì tiến cũng đã cho anh em xem qua về các mã kèo trận đấu này thì trước khi đưa ra sự lựa chọn mà nó ok nhất ấy, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua cũng như là phân tích về cặp đấu này trước đó xong rồi đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó chuẩn nhất để cho anh em có thể đầu tư cùng với tiến nhé đây anh em thì uh, hiện tại anh em nhìn vào ờ, màn hình có thể thấy được đây chính là cái bảng xếp hạng hiện tại của uh, đội chủ nhà Quân World cùng với đội khách chứ Tom Palace tại uh, giải đấu hạng Anh ngay vòng thứ 32 này đó thì cái thằng uh, Quân World hiện tại nó có được 34 điểm sau 32 vòng đấu 9 thắng 7 hòa và 16 thất bại ghi được 27 bàn thắng để thủng lưới 44 bàn còn về đội khách Gibson Palace thì có, cũng đã có được 37 điểm sau 32 vòng đấu uh, với 9 thắng 10 hòa À, và 13 thất bại ghi được 31 bàn thắng và để thủng lưới 40 bàn thì nhìn chung hai đội này đang có cái phong độ cũng như là cái cái cái thành tích uh, thắng thua cũng khá là ngang bằng nhau không có chênh lệch cho lắm nha anh em ở đó về cái phong độ ghi bàn cũng vậy phong độ ghi bàn thì cái thằng chiếc Palace nó chỉ nhỉnh hơn một ít thôi đó nó chỉ hơn cái số bàn thắng ghi được với Wolver là bốn bàn cũng như là nó ít hơn Wolver là bốn cái bàn thua thôi đó nó chênh lệch không có nhiều cho lắm cho nên trận đấu này có uh, ờ, tiếng thấy là rất là cân tài cân sức rất là khó đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận này nhé anh em vì ai cũng đang đặt ra cái mục tiêu giành chiến thắng hết đặc biệt là cái thằng quân World nó sẽ có cái mục tiêu giành điểm trong cái trận đấu này cao hơn so với chiếc Tom Ballet vì hiện tại nó đang hơn cái vị trí nhóm rất hạn ờ, nguy hiểm gần nhất là Everton chỉ với 6 điểm cách biệt thôi đó còn chiếc Tom Ballet thì uh, nói gì nói nó cũng đã bỏ xa cái nhóm gớt hạn là 9 điểm đối với 9 điểm cách biệt mà phía trước chỉ còn cỡ 6 vòng đấu thôi cái số điểm cũng khá là an toàn dành cho cái thằng chiếc Timberlake đúng không anh em còn về Wolver thì nó chỉ cách biệt với 6 điểm mà thôi chỉ cần hai trận thắng thôi đó mà nó gãy hai trận liên tiếp mà những đội bóng phía sau mà giành chiến thắng hai hai trận liên tiếp đi ví dụ như vậy thì à, cái tỷ lệ mà để quân World phải tuột xuống cái nhóm nguy hiểm cũng như gớt hạn mùa giải này rất là cao nha anh em cho nên tiếng uh, ờ, có một chút gì đó tin tưởng là cái thằng quân World nó sẽ có điểm trong cái trận đấu này đó thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai cái đầu bóng này nha đây đầu tiên thì uh, anh em nhìn vào có thấy được cái phong độ của cái thằng Quân à, Wolverhampton thì nó đã có được là 3 thắng hai hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh à, cái phong độ cũng uh, không đến nổi tệ nha anh em đó đối với Wolver cái phong độ này cũng khá là ổn cho uh, đội bóng ở tầm trung thuộc cái giải đấu ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay đó vì như anh em đã biết ở mùa giải ngoại hạng Anh năm nay những đội bóng như là uh, Fulham Fulham này, Brentford này hay là uh, Brighton cùng với Aston Villa cũng như là Newcastle những cái đội bóng tầm trung ở uh, ngoại hạng Anh thì mùa này đã tiến bộ rất là nhiều đó thậm chí những đội bóng này còn ship hơn cả Chelsea luôn anh em đó còn Newcastle thì thậm chí là đang đứng ở top 3 tại ngoại hạng Anh luôn và có cái cơ hội để giữ cái vị trí trong top 4 cực kỳ cao đó cho nên nói chung lại với cái phong độ hiện tại của uh, à, World World tại giải Ngoại hạng Anh mùa này ở ờ, với 3 thắng 2 hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng thì cũng tương đối tốt nha anh em đó cùng về đội khách với Tom thì nó cũng đã có được 3 ờ, thắng 2 hòa à, ờ, 3 thắng 3 hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì anh em nhìn vào những cái trận thua của cái thằng chiếc Tom này à, đều thua đa số với tỷ số là 1-0 mà thôi đó thua cách biệt một bàn mà thôi nghiêng nghiêng khi mà nó đụng với cái đội mà mạnh nhất tại Hoàng Anh hiện tại đó chính là Arsenal thì nó đã bị thua với cách biệt là 1-4 đó còn lại ba trận thua là trước Brighton, Man City cùng với Villa thì nó chỉ thua cách biệt là một bàn thôi à, qua cạnh đó thì có cũng có những cái chiến, chiến thắng à, đậm như là chiến thắng 5-1 trước uh, thằng Leeds United này đó rồi 2-0 trước Southampton cũng như chiến thắng 2-1 trước Leicester và mới đây nhất mới đây nhất uh, trên sân nhà thì uh, chiếc Thomas cũng đã có trận hòa không đều với Everton đó một phong độ khá là tốt Everton nó đã kiếm được tổng cộng đến 10 điểm ở 4 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh 3 thắng một hòa một phong độ cực kỳ tốt của cái thằng Crystal Palace luôn à, và anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội cùng với tiếng nha trước khi mà đưa ra những cái sự sự lựa chọn nó ổn nhất để cho anh em có thể đầu tư ấy đây anh em đầu tiên thì à, cái thằng uh, à, Wolver này nó đã có được 3 thắng hai thất bại ở 5 chi 5 năm trận đấu gần nhất trên sân nhà của mình đó một cái phong độ thành tích khá là ổn khi mà được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt là những trận thắng của cái thằng World War này đều giữ sạch lưới và không để thủng lưới trước mọi đối thủ luôn nha anh em đó như thắng một không trước Tottenham này rồi một không trước Chelsea cũng như là trận thắng hai không trên cái trận sân nhà gần nhất trước Brentford À, còn về chiếc Tom Palace thì nó đã có được hai chiến thắng liên tiếp ở hai trận gần nhất khi mà được làm khách trước Leeds cũng như là Southampton đó bên cạnh đó là nó à, trước đó trước đó thì nó đã có được một trận hòa cùng với ba thất bại trước uh, Aston Villa, Brighton cùng với Arsenal đó thì anh em nhìn chung đi hai đội này cũng đang có cái điểm chung khá là ờ, giống nhau đó khi mà chiếc thằng Palace có hai trận thắng liên tiếp ở hai trận sân khách gần nhất cũng như cái thằng Wolves cũng đã có hai cái trận thắng gần nhất trên sân nhà đấy thì uh, anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng này thì anh em nhìn vào có thể thấy được là chiếc Thomas Led nó đang nắm hoàn toàn lợi thế trong cái lịch sử đối đầu trước cái thằng Wolver ở bốn trận ờ, đối đầu nhau gần nhất thì chiếc Thomas Led nó giành 4 chiến thắng trước Wolver luôn em đó 1-0 này 2-0 cùng với uh, gần nhất là chiến thắng 2-1 trước Wolver ngay trên sân nhà của chiếc Thomas Led ở cái uh, uh, giải giải mùa giải ngoại Anh đó cái lượt trận lượt đi ở mùa giải năm nay thì một cái phong độ uh, phải nói là cực kỳ tốt cực kỳ tốt của chiếc Thomas LED à, khi mà so với cái lịch sử đối đầu chiếc Winworld luôn đó Ok thì anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội nha Xong rồi chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó nó có thể nói là nó chắc chắn nhất Đó để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà xem video uh, khi mà xem tiếng nhận định tại cái trận đấu này nha anh em Đây anh em Thì ok uh, Anh em có thấy nè ở 9 trên 10 trận uh, đụng độ nhau gần nhất thì cả hai đội đều có dưới 2.5 bàn thắng đó cũng như 7 trên 7 trận gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ này đó và à, bên cạnh đó cũng có 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 10.5 góc thì chứng tỏ cho cái việc là về xỉu bàn thắng xỉu thẻ cũng như xỉu góc ở trận đấu này cái tỷ lệ về xỉu cực kỳ cao luôn nhé anh em đó thì đây chỉ là những cái thông số mà giúp cho anh em có thể uh, uh, tham khảo cũng như là có thể đầu tư về các mã kèo xỉu ở trong cái trận đấu này thôi đó anh em nên nhớ nhé dựa vào thông số để chúng ta có thể đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất thôi đúng không thì 9 trên 10 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 2.5 bàn thắng thì dạ gì mà anh em lại không đầu tư vào mã xỉu ở trận đấu này đúng không cũng như là 7 trên 7 trận hai đội đều có dưới 4.5 thẻ cái tỷ lệ về xỉu thẻ là 100% ở 7 trên 7 trận đối đầu nhau gần nhất thì cũng không có ngại gì mà anh em lại không đầu tư vào mã xỉu thẻ đúng không đó cũng như 4 trên 5 trận gần nhất này cả đội đều có từ uh, dưới 10.5 góc đấy nói chung cái mức về xỉu thẻ uh, xỉu thẻ xỉu gốc xỉu bàn thắng ở cái uh, trận đấu này tỷ lệ cực kỳ cao luôn cho nên uh, dựa vào những thông số này cũng như về cái tính an toàn trên cái bảng xếp hạng đặc biệt là One World nó muốn có điểm trong trận đấu này cũng như chiếc Tom Alep cũng không muốn phải mất điểm trong cái cuộc đối đầu đêm nay với One World cho nên về cái tính an toàn của trận đấu thì uh, cùng với những thông số mà tiến vừa đưa ra cho anh em để cho anh em có thể tham khảo nhận định ấy thì uh, Tiến sẽ có các lựa chọn cho anh em có thể đầu tư đó nếu như anh em hợp máu chung ý với Tiến anh em có thể vào thôi đây đầu tiên anh em vào cho Tiến là mã xỉu thẻ 4.5 này cũng như là là anh em vào thêm cho Tiến là mã xỉu gốc đó xỉu gốc 9.5 cùng với đó là mã xỉu bàn thắng 2.25 này thì không chỉ là Tiến dựa vào những cái thông số mà Tiến đưa ra những mã kèo rồi đó anh em anh em phải nhìn vào cái trận đấu nhìn vào cái uh, uh, số điểm của hai đội về bảng xếp hạng mà hai đội đang cần có được đúng không anh em anh em phải chú ý những cái điều đó vì hai đội hiện tại đang rất là gần những nguy hiểm tuy là bỏ xa từ 6 đến 9 điểm nhưng cả hai đội chắc chắn là muốn an toàn hơn với một cái vị trí là trụ hàng mùa giải năm nay nên chắc chắn là chả ai muốn mất điểm ở trận đấu này mà phải thi đấu nguy hiểm tấn công dùng dập trước đối thủ hết đó trận đấu mà mang tính chất kỷ luật đó rất là an toàn luôn cho nên uh, trận đấu này tiến chắc chắn một điều là tỷ lệ về xỉu các mã gốc thẻ cùng với là là uh, ờ, kèo chấp đó về tài xỉu tỷ lệ về xỉu cực kỳ cao luôn cho nên nếu như mà anh em hợp máu trùng ý với tiếng anh em có thể đầu tư cho tiếng vào ba cái mã kèo xỉu này đầu tiên là xỉu thẻ 4.5 thứ hai là xỉu gốc không uh, xỉu gốc uh, ờ, 9.5 đó thứ ba là xỉu 2.25 bàn thắng cả trận đó ok thì anh em thấy nhận định của Tiến mà hợp ý trùng máu ấy đó anh em trùng ý với Tiến anh em vào thôi còn không thì anh em xem tham khảo cũng có thể đánh ngược lại đúng không đó Tiến không có ép anh em nhé Tiến chỉ đưa ra những video cho anh em chủ yếu là để tham khảo các mã kèo mà Tiến nhận định thôi đó không có gì mà phải à, trách nhau ở trong cái những trận đấu này hết anh em đó học máu thì vào thôi còn không thì thôi à, còn những ai mà muốn lấy lấy những cái mã kèo chuẩn hơn ấy thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà tiến nắm bắt được cái thông tin chính thức về cái đội hình ra sân cũng như về cái lực lượng của hai đội ấy, biết được những cầu thủ quan trọng nào chơi ra sân những ai chấn thương lúc đó tiến sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư lúc đó tỷ lệ ăn kèo nó sẽ cao hơn đó cũng như là à, những ai mà anh em nào mà có kinh nghiệm về banh bóng nè đó muốn có một cái trang uy tín để chơi hiện tại vẫn phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò nhưng chưa có một trang uy tín để chơi vì anh em sợ bị lừa đúng không sợ nạp được mà cũng không được thì anh em cứ liên hệ với tiến đi à, nếu như mà anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải có được một cái sử dụng là cái ví Momo đó chỉ cần một trong hai cái điều kiện thôi thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang đó cách tạo tài khoản cách uh, ờ, bao kèo đặt kèo cách bán kèo cách chơi nhiều mã kèo hay khác đó mã kèo ờ, tài xỉu là mã kèo thẻ phạt mã kèo gốc còn mã kèo cả hay đổi ghi bàn hay là à, mã kèo lẻ chẵn nói chung là nhiều mã kèo đó anh em đó thì anh em cứ mạnh dạng liên hệ đi nếu đã đủ điều kiện tiến đưa ra Thứ nhất là liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 tiếng ghim ở phía dưới màn hình trong các video này nè anh em nhìn theo cái à, con chuột của tiếng tiến để xuống là anh em thấy nhá thứ hai là anh em có thể liên hệ cho tiếng qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video ấy ok thì chỉ cần như vậy thôi thì tiến sẽ giúp đỡ cho anh em hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách chơi danh trang nhé à, còn à, à, tiếng chia sẻ là chỉ dành cho những những anh em nào mà thật sự tin tưởng tiếng thôi nhá đó tin tưởng thì tiếng giúp đỡ thôi tiếng cũng chả có thời gian mà đi giúp nhiều người đâu tiến chỉ giúp cho những ai mà mà uh, tin tưởng muốn có một cái gian chơi muốn vào nhớ muốn cùng đầu tư với tiến thôi ok thì anh em thật sự cần cứ liên hệ với tiến nhé uh, tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây thì những má kèo chuẩn hơn thì tiến như tiến nói tiến sẽ đưa lại trước cái giờ bóng lăn nếu như mà có gì thay đổi trong cái đội hình trong cái sơ đồ chiến thuật của hai đội ok thì nếu như mà anh em yêu quý tiến ấy hãy để lại cho tiến một cái lượt like ở trong cái video này cũng như là ấn nút đăng ký đó ấn nút đăng ký uh, theo dõi kênh uh, tiếng số kèo này đó cùng với kênh tiếng bóng đá luôn nhé anh em ok và tiếng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em có nhiều uh, sức khỏe cùng với gia đình trong cuộc sống nhé